Xin chào các bạn đã đón xem video của Lên Đô Thị. Năm 2022, chúng ta đã có những thành tựu đáng kể trong việc khánh thành và đưa vào một số tuyến cao tốc lớn, đóng góp một phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của những địa phương có tuyến cao tốc đi qua. Năm 2023 đã đến, ngoài việc khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 từ năm 2021 đến năm 2025, còn có thêm hàng loạt dự án giao thông lớn khác được xây dựng. Vậy đó là những dự án nào?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 dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, dài 112,8 km, chia làm 7 dự án thành phần, đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố là Hưng Yên, Bắc Ninh và Hà Nội. Trong đó, chiều dài của dự án đoạn qua Hà Nội dài 58,2 km, Hưng Yên là 19,3 km và Bắc Ninh là 25,6 km và tuyến nối dài 9,7 km với tổng mức đầu tư là 85.813 tỷ đồng trong đó vốn ngân sách trung ương và địa phương là 41.860 tỷ đồng, nhu cầu sử dụng đất hơn 1.300 hecta. Mục tiêu khởi công đường vành đai 4 trong tháng 6 năm 2023, hoàn thành cơ bản trong năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Đường vành đai 4 vùng thủ đô là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có chiều dài 76 km, tổng vốn hơn 75.000 tỷ đồng được chia thành 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Đường vành đai 3 đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Việc khép kín hoàn thiện tuyến giao thông có ý nghĩa lớn cho cả vùng kinh tế phía Nam, đang được gấp rút triển khai. Việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, dự kiến khởi công tháng 6 năm 2023 và cơ bản hoàn thành vào năm 2025 đưa vào khai thác từ năm 2026. Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh được xem là tuyến đường chiến lược, ngoài kết nối giao thông, còn tạo hành lang đô thị, công nghiệp cho cả vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam. Tuyến đường tiếp theo dự định sẽ khởi công trong năm 2023, cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu – đoạn đi qua tỉnh Hòa Bình. Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đi qua địa bàn tỉnh Hòa Bình dài 34 km, được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, dự án được thiết kế, xây dựng, có bề rộng nền đường là 12 m, bề rộng mặt đường 7 m, quy mô hai làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Những đoạn tuyến có địa hình khó khăn, tốc độ thiết kế 60 km/h. Giai đoạn hoàn thiện Dự án sẽ được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc có quy mô bề rộng nền đường là 22m, bề rộng mặt đường với 4 làn xe. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án khoảng 9.777 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với một tuyến cao tốc khác sẽ được khởi công trong năm 2023 này, cao tốc Hòa Bình Mộc Châu qua tỉnh Sơn La. Dự án cao tốc Hòa Bình Mộc Châu qua tỉnh Sơn La đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục tiến dần tới ngày khởi công. Tuyến đường được kỳ vọng giải quyết nhu cầu vận tải, kết nối trung tâm kinh tế chính trị của các tỉnh Tây Bắc, giảm tải cho quốc lộ 6 hiện nay, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương, Đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La có tổng chiều dài là 31,6 km, qua địa phận Vân Hồ và Mộc Châu. Được đầu tư với quy mô thiết kế tiêu chuẩn đường cao tốc với 4 làn xe cơ giới trên toàn tuyến. Tốc độ thiết kế là 80 km h bề rộng nền đường 22 m. Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư PPP hỗn hợp, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 17 tháng 5 năm 2019. Giai đoạn phần kỳ Dự án được đầu tư với quy mô bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 7m, hai làn xe. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.790 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là khoảng 1.800 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương khoảng 1.990 tỷ đồng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh. Dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh được đầu tư theo hình thức đối tác cùng tư. Tổng chiều dài là hơn 121,06 km. Giai đoạn 1 đầu tư khoảng 93,55 km. Giai đoạn 2 đầu tư tiếp gần 28 km còn lại. Tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 22.691 tỷ đồng, trong đó vốn giai đoạn 1 là 13.174 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 9.516 tỷ đồng. Thời gian thực hiện giai đoạn 1 dự án dự kiến từ năm 2020 đến năm 2025. Thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn khoảng 23 năm, từ năm 2026 đến năm 2049. Giai đoạn 2 được đầu tư sau năm 2025. án tiếp theo sẽ được triển khai trong năm 2023, cao tốc hữu nghị Lạng Sơn. Dự án cao tốc hữu nghị Chỉ Lăng có tổng chiều dài khoảng 60,18 km, gồm có hai đoạn. Trong đó đoạn tuyến cao tốc từ cửa khẩu hữu nghị đến Chi Lăng có tổng chiều dài là khoảng 43 km. Đoạn kết nối từ tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị Chi Lăng với cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam có chiều dài 17,18 km. Tổng mức đầu tư là khoảng hơn 10.471 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác. Và bây giờ là cao tốc An Hữu – Cao Lãnh. Dự án có chiều dài tuyến khoảng 27,43 km, được phân kỳ đầu tư quy mô 4 lần xe hạn chế bề rộng nền đường 17m, vận tốc khai thác là 80 km h Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là khoảng 5.886 tỷ đồng, được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện công trình từ năm 2022 đến hết năm 2027. Cái tên tiếp theo trong video ngày hôm nay, cao tốc dầu dày Tân Phú. Tuyến cao tốc dầu dày Tân Phú dài 60,1 km, được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc 100 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ xây dựng 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m. Phân kỳ đầu tư xây dựng giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m Dự án được thực hiện bằng hình thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BOT. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là hơn 8.365 tỷ đồng. Dự kiến thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025. Một dự án khác sẽ được thực hiện trong năm 2023 này, cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc – dự án xây dựng đường cao tốc Tân Phú Bảo Lộc, dài khoảng 66 km, được đầu tư theo hình thức PPP, với tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ là 17.200 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước tham gia dự án là 6.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu nhà đầu tư là 1.605 tỷ đồng và 9.095 tỷ đồng từ các nguồn huy động. Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc vận tốc thiết kế 80 km/h. Trong giai đoạn phân kỳ, tuyến cao tốc Tân Phú Bảo Lộc có nền đường rộng 17 m với 4 làn xe, bố trí các điểm dừng xe khẩn cấp không liên tục với khoảng cách 4 đến 5 km trên một vị trí. Giai đoạn phân kỳ sẽ thực hiện đầu tư, hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2026. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương. Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương có tổng chiều dài gần 74 km, được đầu tư với quy mô giai đoạn hoàn chỉnh gồm có 4 làn xe, bề rộng nền đường là 24,75m, tốc độ 100 km/h. Giai đoạn phân kỳ giai đoạn 1, dự án sẽ được đầu tư với bề rộng nền đường 17m, tốc độ khai thác là 80 km/h tại các vị trí nút giao liên thông thiết kế mặt cắt ngang theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh. Điểm dừng xe khẩn cấp được bố trí khoảng 4 đến 5 km trên một vị trí cùng chiều xe chạy. Trên cơ sở phương án thiết kế, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là khoảng 19.521 tỷ đồng, với cơ cấu gồm có nguồn ngân sách nhà nước khoảng 7.761 tỷ đồng, chiếm khoảng 39,76% tổng mức đầu tư sơ bộ giai đoạn 1. Và bây giờ là dự án cuối cùng trong video ngày hôm nay, cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng. Dự án giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 188,2 km. Tổng mức đầu tư là 44.691 tỷ đồng. Giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe ô tô cao tốc. Giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe phân kỳ. Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng được chia thành 4 dự án thành phần –